phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường ven biển nối cảng Liên Triểu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường ven biển nối cảng Liên Triểu từ nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn ngân sách thành phố. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng đường ven biển nối cảng Liên Triểu nhằm tạo tuyến đường vận tải độc lập kết nối đường nội bộ cảng Liên Triểu đến đường tránh Nam Hải Vân với chiều dài gần 3 km. Điểm đầu dự án khớp nối với tuyến đường ngoài cảng Liên Triểu, điểm cuối giao khác mức với tuyến tránh Nam Hải Vân. Túy Loan. Mặt cắt ngang tuyến chính 30m, quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế 60 km/h. Tổng mức đầu tư dự án 1.203 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn trung hạn từ ngân sách thành phố hơn 700 tỷ đồng. Dự án có hai nút giao khác mức bằng cầu vượt, gồm nút giao đầu tuyến với quốc lộ 1A cũ và đường sắt Bắc, Nam hiện hữu, nút giao cuối tuyến với đường tránh Nam Hải Vân. Xây dựng cầu qua kênh trên tuyến chính theo quy hoạch, xây dựng hầm chui đường vào suối Lương và một hầm chui tại nút giao với đường kết nối nội bộ theo quy hoạch điều chỉnh khu công nghiệp Liên Triểu. Mở rộng đường Nguyễn Văn Cử và xây dựng mới cầu Liên Triểu bảo đảm 6 làn xe, dự án đường ven biển nối cảng Liên Triểu, nhằm cung cấp khả năng tiếp cận chiến lược cho việc khai thác và xây dựng cảng Liên Triểu, kết nối nhanh và an toàn với hệ thống giao thông quốc gia và giao thông đô thị trong khu vực, giảm các tác động tiêu cực đến an toàn giao thông và môi trường cảnh quan khu vực xây dựng cảng. Đồng thời góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển phân khu cảng Liên Triểu, khuyến khích và tạo lợi thế trong việc thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế của thành phố, phát huy hiệu quả đầu tư các dự án, kết nối khu công nghiệp Liên Triểu, khu công nghệ cao Đà Nẵng, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp khác của thành phố với cảng Liên Triểu, đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai, đặc biệt là luồng hàng từ cảng Liên Triểu đi các hướng và ngược lại. Ủy ban nhân dân thành phố giao ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án đường ven biển nối cảng Liên Triểu triển khai dự án từ năm 2022 đến 2025.